chào các bạn hôm nay thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa nhật thì bếp là Paloma thì bếp có model là ICN 36HS đây là cái nội thất bên trong của bếp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 đây là ngoại thất bên ngoài của bếp thì những lỗ lớn phía sau á ở ờ, dưới ờ, ở phía dưới bếp á thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống như trường hợp là chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện thì bếp này nó được xuất xưởng vào tháng 9 năm 2016 đây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 thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để mà thay thế cho hai đáy nồi thì ở điều kiện bình thường á quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái yêu cầu ở bên dưới đáy, đáy nồi chúng ta á, là nó phải đạt cái mức là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ga lại thì nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà á, thì các bạn lưu ý á, là các bạn chỉ nên sử dụng những loại nồi mà nó có cái đáy dày thôi các bạn không có nên sử dụng những nồi thờ để mỏng vì những nồi thờ để mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chúng ta chỉ có thể dao động một cái mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì biết nó sẽ không thể nào mà khóa ra là được đối với dòng bếp ga Nhật này á, khi mà các bạn sử dụng thì nó sẽ hao pin hơn là bếp ga Việt Nam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 để nhận biết khi nào pin đầy á, các bạn có thể quan sát đèn hiển thị ở chế độ tấm sạc đây khi đèn thì ánh sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin ở đây rồi đây, cả hai biết bị đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây là bên trái của tôi là 290 và bên phải của tôi đây là hai ba trăm đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí và cảm biến á, nó tiếp xúc với cái đáy nồi nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì để mà nhận biết á,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 thì qua cảm biến phía sau này nó sẽ nhận được cái tín hiệu thì biết nó cũng sẽ tự động khóa ra lại thứ nhất là tiết kiệm đường ga cho các bạn và thứ hai á, là phòng chống trường hợp ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra tình trạng cháy nổ nên nó rất là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 móc một đầu lò xo này đây vào phía trên đầu cực dương là dấu cộng viên nó sẽ có lỗ nhỏ đây móc vào như thế này đây để chúng ta cố định lò xo lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng ở đây để không sẽ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ bị bung ra ở bên hông bếp thì tôi sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ để cho các bạn có thể cắm một tấm sạc vào để mà chúng ta có thể sạc pin đây